Xin chào tất cả các bạn nhé Thì uh, mấy ngày gần đây thì mình có lên Facebook, lên Youtube thì có nhiều người kêu là bảo là Remove Progenata thì nó sẽ, cái mình nó sẽ tăng này Vậy, theo các bạn thì có nên ấn vào cái Remove Progenata hay là không? Thì uh, nếu như mà các bạn muốn biết ấy, thì hãy xem hết video nhé, này nhá Mình sẽ, sẽ, sẽ nói những gì mà mình biết thôi Đầu tiên đây à, cái mục đích của việc uh, ờ, remove này thì blockchain data để làm gì à, có một số nút khi khi mà có khối về rồi thì cái incoming này nó ban đầu nó sẽ rất là thấp nhưng mà có những nút mà nó sẽ rất là cao vậy tại sao thì tại sao như vậy thì lại cố gắng là xem hết video này cái incoming này đầu tiên nó sẽ là khi mà có khối về thì thường là 0123 mà muốn incoming connection nó là, nó là gì thì nó là nốt tức là các nốt khác nó sẽ kết nối đến cái nốt của bạn và muốn incoming này cao ấy thì ờ, ở đâu đó kêu là phải reboot Bruchinata cơ thì nó sẽ sẽ cái incoming này nó sẽ lên 64 64 là mắc luôn thì đây cũng cũng chỉ là cái mẹo thôi thì chưa ai chưa chưa mình cũng chưa xem cái thông báo của Nicolas Nicolas đó là phải remove blockchain ta thì cái incoming này nó mới mình mới mới cao được thì tất cả chỉ là mẹo của của anh em thôi và cái việc reboot Progenata này đối với máy cấu hình thấp đúng không ạ thì liệu hỏi rằng là cái incoming này nó có lên hay không mà cho dù lên nhé thì đối với cái máy cấu hình thấp này ấy, thì mình sẽ đảm bảo 100% là đai bởi vì sao cái kết nối này cái những cái nối đến thì thì đòi hỏi là PC của bạn phải làm việc và đòi, và đòi hỏi cái, cái RAM của bạn tối thiểu là phải 16 bi thì mới chịu được nếu không thì đảm bảo là à, máy của bạn sẽ rất nhanh hỏng cái việc remove blockchain ờ, data này thì nó có ảnh hưởng gì tới cái pinode ờ, pinode của bạn hay không à, muốn biết hay không thì các bạn thì thì các bạn cố gắng là lên cái trang chủ của Pi, Pi Network để tìm hiểu còn đây thì mình áp ờ, sẵn áp sẵn cái tiêu chí để chọn nốt và super nốt cái tiêu chí gồm ờ, uh, 6 cái tiêu chí này thôi thứ nhất là thời gian hoạt động 24 trên 7 này kết nối internet là phải ổn định nhanh và ổn định cái thứ hai là khả năng mở cổng mở cổng ấy, tức là mở port ấy rồi bộ xử lý và bộ tích hợp là như theo khuyến nghị đấy và những đóng góp này những đóng góp trước đây tức là gì là là tuyển rep ấy mời tức là mời người giới thiệu ấy hiểu nôm na là vậy thôi còn là giới giới bảo mật tức là gì là cái vòng tròn bảo mật năm người ấy. việc uh, remove blockchain data này thì cũng ít nhiều ảnh hưởng tới cái uh, mạng lưới blockchain trong giai đoạn testnet này ví dụ đây là một cái mạng lưới blockchain bình thường nhé à, cái uh, cái mạng lưới blockchain này Ờ, ví dụ đây là cái ờ, nốt pin pi nốt của bạn khi mà các bạn uh, remove blockchain data thì lập tức là uh, các dữ liệu các các cái nốt mà đã kết nối với nốt của bạn nó sẽ bị mất kết nối cắt đi uh, bạn ấn vào remove blockchain data thì nhưng các nút khác nó sẽ vẫn còn cái data đấy được chưa nào vẫn còn cả cái data đấy thôi và cái nút của bạn phải là, là phải tiến hành đồng bộ lại chạy lại chạy lại khối đồng bộ lại và các bạn thường nó sẽ bị giảm uy tín đi ví dụ nhá uh, cái mạng blockchain này gồm có 100 nốt 100 nốt này đang hoạt động giải mã uh, các ờ, dữ liệu hàng sai bỗng nhiên một nốt nó mất tín hiệu thì thử hỏi cái nốt đó có uy tín hay là không để mà giao cái quyền lãnh đạo để mà giao cái quyền gọi là super nút để hỗ trợ các nút khác chắc chắn là không rồi à, mình có trao đổi qua về cái với với cả mốt trên cái nhóm chat uh, ờ, nốt application uh, ờ, application thì thì um, đây cái việc uh, remove production data này để tăng incoming correction có nên hay không đấy đây nút đây là mốt có tên là Foreign Alien 72 7012 trả lời là trả lời là đây mình dịch ra là không điều đó không được uh, khuyến nghị hãy để nói như chạy như cái vốn có của nó bạn có thể kết nối hơn nhiều trong nhiều hơn trong ngày tới có nghĩa là sao tức gì khi mà một khi các bạn có khối về thì hãy cố gắng là giữ nó ổn định nhất có thể chạy 24 trên 24 đi tầm khoảng 3 đến 4 tuần sau phải incoming khi khi mà các bạn à, khi mà máy của bạn uy tín rồi ấy, thì nó sẽ cấp cho cái quyền kết nối với các nốt khác thôi và khi đó cái incoming nó sẽ cao thôi chứ không có gì cả nếu như mà ba bốn ngày sau mà mà không có ấy, thì các bạn đừng lo lắng quá đừng lo lắng các vấn đề incoming như nào bởi vì đây là trong giai đoạn test mà à, được chưa nào test thì bản chất nó là gì là, là là quá trình thử nghiệm thôi giống như cái việc gọi là uh, chế tạo ra vaccine ngừa covid ấy muốn chế tạo ra được vaccine thì các bạn phải phải, phải trong phòng thí nghiệm đã phải thử nghiệm trên người động vật này trên người này thử nghiệm hết thì ok rồi thì mới cho ra đi sản xuất hàng loạt thì đây cũng thế thôi tenet là thử nghiệm đấy thử nghiệm hết tất cả trên ví dụ như có 10.000 nút 10.000 nốt thì Nicolas uh, thì Nicolas sẽ thử nghiệm trên một vài máy thôi một vài máy sẽ cấp cho uh, một vài máy đấy sẽ có quyền kết nối là 64 mà có máy kết nối là 64 kết nối là 30 có máy kết nối thì không đấy để xem cái tính ổn định của trên từng máy như thế nào đúng không ạ các máy đấy thì có thể là là, MacBook này HP đấy Nicola sẽ lọc ra lọc ra và chạy thử nghiệm trên các máy đó chắc chắn rồi 10.000 nốt không thể nào mà Nicolas thử nghiệm được hết trên trên 10.000 thử nghiệm hết được trên cái 10.000 nốt này và khi mà thử nghiệm xong ấy thì khi đến mainnet mới đưa ra thì thì thì, thì à, sau khi mà thử nghiệm xong đảm bảo thấy ok hết rồi thì mới đưa lên mạng chính đúng không ạ cái trong giai đoạn này thì các bạn cần quan tâm đến vấn đề gì theo mình thì các bạn không nên quan tâm quá các vấn đề gọi là uh, incoming connection không nên quan tâm đến vấn đề gọi là incoming connection hay là support or the nút no hiện là no tức là gì tức là hỗ trợ các nút khác hiện là no không ấy. thì các bạn đừng quan trọng cái vấn đề đó cái giai đoạn test net này thì các bạn chỉ cần quan tâm đến đó là thứ nhất là cái phần trăm chạy pin nút phần trăm chạy pin nút và chạy ổn định 24 trên 24 hạn chế tắt máy nhất có thể trong cái giai đoạn này thì các bạn có thể update win và update Docker được. Nhưng mà khi lên Milet rồi thì mình khuyên các bạn là tắt hết đi. Bởi vì sao? Khi mà lên Milet uh, ờ, mà các bạn update win ý, thì đòi hỏi là các bạn phải reset máy. Và chắc chắn rồi, và khi mà reset máy thì nốt của bạn sẽ bị mất kết nối với mạng chính và đà và và và cái nốt của bạn sẽ bị mất uy tín và nó sẽ không cấp quyền cấp không không đủ điều kiện để mà trở thành super nút super nút để cấp cấp cái incoming ca mình để cái nút của bạn ấy thì tăng cái này này đấy cái trong giai đoạn này thì các bạn uh, cố gắng là setup IP tính của máy nhá và cố gắng là đầu tư mình không khuyên các bạn đầu tư thì nên mua cái gói các bạn nào muốn muốn chơi lâu dài thì hãy nên mua gói mạng IP tính, đấy máy trong giai đoạn này thì máy cùi cũng chạy được đấy để các bạn uh, gọi là tục tành chạy còn khi mà lên mainnet rồi thì thì thì uh, Nicolas à, và đội nhóm sẽ sẽ có thông báo về cái tối cấu hình tối thiểu để mà chạy nốt rồi trên đây là những gì mà trên đây là cái kinh nghiệm mà mình đã thực chiến cái Pinode này trong à, năm tháng qua nếu như mà bạn có có bất kỳ bất bất kỳ cái thắc mắc nào về về cài đặt pin nút này hay là uh, nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy trả lại hãy comment dưới cái phần uh, bình luận ấy thì mình sẽ trả lời cho tất cả bạn và đừng quên like và share nhé, cho đội nhóm của bạn để tránh mà cái để để tránh cái hiện tượng gọi là remove này yeah. theo mình thì không nên không nên remove blockchain data đấy là theo quan điểm cá nhân của mình là không nên nhé. rồi à, nếu như mà bạn à, muốn mình hỗ trợ về cái vấn đề gọi là cài Pinode ấy thì hãy liên hệ với mình qua Zalo này như là mình sẽ hỗ trợ cho tất cả bạn ở video đến đây là hết thôi Ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo